Xin chào cả nhà, xin chào tất cả quan gia ạ à. Thì hôm nay mình lại xin phép được luyên thuyên giữa đêm nha Trong bài phân tích này cũng như trong bài cảm nhận này mình muốn chia sẻ với mọi người á Vì thật sự là xem xong tập 2 của Sunshine The Series mùa 2 này Mình cảm thấy có những cảm xúc vướng bận mà không thể nào chợp mắt được Cho tới hiện tại bây giờ đã là 4 giờ 47 phút không biết các chị các bồ có cảm xúc giống như mình hay không nhỉ nhưng kiểu cảm nhận hiện tại của mình bây giờ giống như là bị rơi hẳn một nhịp khi xem xong phim vậy đó đã xem hai lần rồi mà bây giờ mình lại có cảm giác như muốn ngồi lại để trải lòng về những cảm xúc hiện tại luôn ấy có thể do mình quá nhập tâm với bản truyện sunshine của phần 2 và có thể mình đã đặt quá nhiều cảm xúc cũng như kỳ vọng vào cuộc sống của sunshine sau 7 năm từ bộ truyện của Vi May nếu bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết như ở phần 1 thì mình nghĩ cảm xúc sẽ khá ổn hơn hiện giờ và các nhân vật được thêm vào làm mình cảm thấy mạch phim bị rời rạc đi, không logic và lắng cắn hay sao đó. Dù biết là dàn diễn viên mới có thể không nên đặt kỳ vọng nhiều nhưng mình cảm thấy nhân vật diễn trong trong những cái phân cảnh này không lột tả được cảm xúc của họ các phân cảnh khi có vi miêu diễn cùng thì dường như đều là do Bi, do Bi đẩy những phân cảnh ấy sáng theo nhân vật mà thôi. Nhân vật diễn theo kiểu có thể là giống như kiểu giả trăng ấy, hôn cũng không hôn, hôn được mà cái kiểu giống như là chỉ là diễn qua lo thôi vậy là cảm giác của mình khi mà thấy ừ, cảnh quay của em họ của Chan ấy. Có thể là cảm giác qua hai tập đầu này là dàn diễn viên của mùa 1 đang nâng cùng những nhân vật mới lên và chịu sức nặng về mặt cảm xúc cũng như là những diễn viên mới thì không tạo ra được lực hút dành cho khán giả còn những nhân vật tạo điểm nhấn như Ken Kula và Tumta trong truyện của phần 2 mình cũng không hiểu vì sao lại bị cắt bỏ khi mà cảm xúc từ trong truyện mang đến sự chân thực hơn rất nhiều từ các mối quan hệ cũ của nhân vật nhưng mà chuyện rất là logic nhé liên lạc hợp lý với những tình tiết drama và thú vị hơn là nhân vật Hentola mang đến cả về độ hài hước và có thể tạo tiếng cười từ techno nữa. Còn ta thì lại có mối liên quan với trai và cũng tạo mạch liên kết với sự xuất hiện của tiểu tam. Tha giống như là minh chứng cho sự ờ, nhận biết về sự xuất hiện của tiểu tam cũng như là việc mà được Chan nhờ để giúp đỡ ừ, trong cái mối quan hệ mà tiểu tam muốn tấn công Chan đó thì trong phần truyện rất là liền mạch luôn nhưng mình lại không hiểu tại sao trong phim lại bị cắt bỏ để mà cảm thấy mạch phim khá là rời rạc trong tập 2 như thế này ấy. Theo cảm nhận của mình thì dù bộ truyện của phần 2 ngắn nhưng rất hay trong phần liên kết các nhân vật lại với nhau còn theo như trong phim của mùa 2 thì ngay từ tập 1 mình đã không ấn tượng với cặp phụ là em họ của Chan chiếm phần nhiều trong các phân cảnh nhưng diễn xuất lại tạo cảm giác như mình vừa nói đấy, không chân thật lắm, kiểu giả trăng thế nào ấy. Với cả sự xuất hiện của diễn viên cũ nữa, mạch phim không được mượt mà. Là phân cảnh mà cái anh bạn cùng phòng tên gì mình cũng quên rồi, hồi nãy xem nhưng mà mình quên rồi. Thì à, lúc mà Chan gặp lại anh ấy thì cái bối cảnh nó không được tự nhiên cho lắm nhỉ mình cũng đã chụp lại hình ảnh để mọi người có thể xem ấy ở mùa 1 thì dù hoàn cảnh của đoàn phim bị hạn chế rất nhiều nhưng thực sự các cảnh quay dù đơn giản như thế nào vẫn tạo được rất nhiều ấn tượng và tỉ mỉ trong từng chi tiết còn ở mùa 2 được đầu tư khá kỹ thì mình nghĩ là vậy nhưng vẫn mong mọi thứ sẽ chuẩn thăng cấp và đột phá hơn rất nhiều nhưng cảm xúc của tập 2 hôm nay lại cho mình cảm giác từ âm thanh, ánh sáng và phần chuyển cảnh cứ như là phá hỏng cảm xúc của người xem đi ấy. Ở tập 1 vào tuần trước, mình cảm nhận góc quay của cả nhân vật quá gần và không đẹp mắt như các góc quay của mùa 1. Dù sao thì mình nghĩ là mỗi đạo diễn sẽ có cách thức khác nhau. Nhưng cảm giác góc quay của mùa 2 đánh rơi hình ảnh và cảm xúc của nhân vật. Phần make up và góc quay không đẩy diễn viên được lên cao trào, giống như là những nét diễn trên gương mặt đều bị bị quay cận cảnh quá và không tạo được cảm xúc khi mà ở góc độ mình nhìn thấy từ phía khán giả ấy nó đến cảm xúc thì thật sự Mirab trong mùa 2 đã lột tả cảm xúc của nhân vật từ tập 1 đã rất đỉnh rồi. Hình ảnh của Mirab và những cảm xúc chân thực của họ đã căng luôn các cảnh quay của tập phim nữa. Thì mình cảm thấy là chỉ có cảnh quay của Mirab là kéo theo những phân cảnh kia đi lên thôi còn khán giả xem phim mình hỏi thật lòng nha có phải mọi người chỉ muốn tua nhanh đến đoạn sunshine như mình không chứ thực sự là diễn viên phụ mình chán coi ấy mình chỉ muốn coi sunshine mà thôi thực sự thì mình muốn xem hai bi diễn không nói đến các cảnh NC nữa vì trong phần 2 này gần như chúng mình cảm nhận đó thực sự là Mirab chứ không còn là nhân vật Sunshine trong các cảnh lớp scene nữa ấy. Từ ánh mắt, nụ cười và dáng vẻ, mình biết là gu mặn như mình thì những cảnh Nancy thật tình là mình rất thích. Vì chúng rất đỉnh mà, nhưng từ tập 1 nếu không phải đặt mình là người trong cộng đồng và ngầm hiểu phân cảnh Sunshine ngọt ngào, từ phân cảnh trên sofa rồi lại chuyển cảnh vào nhà tắm như kiểu chúng mình biết sự đặc tả ấy là việc đã làm qua lần một rồi lần hai vì họ trưởng thành và mối quan hệ của họ là trong mối quan hệ của 7 năm. Còn nếu như khán giả đơn thuần chỉ xem qua thì họ có cảm nhận như chúng ta hay không? Hay là họ cảm nhận tại sao lại đang ở trên sofa và chuyển cảnh vào nhà tắm ấy thì mình cũng đang lắng cắn về cái phân cảnh chuyển của tập 1 như vậy thì đến trong tập 2 này mình lại cảm thấy sự lặp lại ấy của ngày hôm nay là cảnh hôn ngọt ngào của Santai trong nhà vệ sinh. Nếu như mà mình không biết trước là có cảnh trong cái có cảnh Nancy xe trắng thì mình còn nhầm tưởng là Santai yêu nhau cả trong nhà vệ sinh chứ không phải là trên xe luôn đó. Thì thật sự là cái cảnh cái cảnh cắt đó liên liên tục như vậy làm cho khán giả không nhận ra đó là cảnh quay ở trên xe ở một nơi khác hay là cảnh đang tiếp diễn trong nhà vệ sinh đấy thì không biết mọi người có cảm giác giống như mình hay không nữa còn cảm xúc về cảnh Nancy thì là chân thật và đỉnh quá rồi cho nên chúng mình đã nói với nhau rất là nhiều rồi thì ờ, mình không nói mình không nhắc về cảnh Nancy nữa nhé nhưng trong phần chuyển cảnh từ techno và Cham xen lẫn với cảnh Nancy của Sunshine thật sự là mang lại cảm xúc tuột mót cho khán giả luôn ấy vì thật sự là cảnh Nancy đang quá đỉnh mà lại xen kẽ với cảnh của của Techno và Chan đang nói chuyện về các vấn đề trong quán bar đó và cảnh của Techno đang nôn vì say rượu nữa nó cứ cảm giác như thế nào ấy làm tuột mót của người xem mình không biết có phải vì cảm xúc của mình chú trọng quá nhiều vào nhân vật chính hay không nhưng cảnh của Techno và Tram cũng mang lại cảm giác không diễn tả tự nhiên như ở trong mùa 1 cảnh say cũng bị sai sai hay sao đó với cả câu hỏi không thể nào ngốc hơn câu hỏi của Techno là Tha làm thai có bầu nên muốn kết hôn mà thì có thể là kịch bản ngụ ý để gây hài như kiểu Techno vốn vốn diễn là tạo tiếng cười ngay từ mùa 1 rồi nhưng điều này thì lại mang đến sự khó hiểu sao 7 năm mà techno xuất hiện lại hỏi những câu thoại như vậy làm cho mình thật sự cảm thấy vướng bận về những những cái diễn biến trong tập 2 này ấy còn về vấn đề âm thanh của mùa 2 thì mình cũng không biết diễn tả như thế nào nữa mình đã nghe đi nghe lại âm thanh của cả tập tập 1 lẫn tập 2 luôn nhưng mà cảm giác không mượt như của mùa 1 đâu nó cứ à, giống như là kiểu ngắt quãng bị ngắt quãng và mất cái phần âm thanh nó bị mất ở một cái cái đoạn nào đó như sao ấy còn phần ánh sáng thì chị từ những góc quay của mùa 1 mình đã lưu lại rất nhiều đoạn cắt highlight nhưng trong phần 2 này có vẻ như đoàn phim bố trí ánh sáng ở góc quay bị chóa đèn á làm cho phân cảnh của Chan đang hát bị ánh đèn chiếu ngay vào màn ảnh và đoạn Chan nhìn về phía thai cũng bị ánh đèn chiếu ngay vào màn hình nên không nhìn được nét mặt của Chan như trong mùa 1. Góc quay trực diện trai thì nhìn Than hát cũng vậy, cứ như là làm nhân vật bị chìm hẳn so với nét diễn xuất rất đẹp của hai bi. Mà cách trai nhìn Chan của mùa 2 này còn sai đắm hơn cả mùa 1 rất nhiều nữa. Vậy mà trong phân cảnh này thì mình lại thấy phần ánh sáng làm hỏng cả cảnh quay đẹp mắt luôn rồi mình có chụp ảnh lại để mà làm lại clip trình ảnh cho mọi người xem đó thì mọi người có thể xem những góc ảnh mà mình chụp mình đã rất lấn cấn luôn ấy mình mình không biết là phải nói như thế nào nữa nhưng đây có thể chỉ là cảm xúc của cá nhân mình nếu mà không có phù hợp hoặc không trùng ý kiến cá nhân với các bồ á, thì hãy thông cảm nha có thể cứ nhẹ nhàng lướt qua và bỏ qua cho mình nhé mình chờ đợi thực sự thì mùa 2 này với rất nhiều cảm xúc nên những cảm nhận hiện tại cũng vì quá yêu thương hai bi nhà mình họ đã diễn rất đỉnh trong mùa 2 này rồi nhưng có vẻ như phải căng rất nhiều thứ với các phân cảnh từ diễn viên mới và những cảnh quay trong ờ, tập 1 lẫn tập 2 này tạo cho mình cảm giác như vậy và đoàn phim thì không đẩy được đỉnh điểm của hai bi mà làm mình trăn trở mãi mình vẫn đang mong những tập tiếp theo sẽ có sự đột phá hơn vì dù sao đây cũng chỉ mới đi đến tập 2 của của của của tập phim mùa này mà nhưng vì hồi tập 1 mình cảm nhận được những điểm này rồi lại đến tập 2 nữa thì cảm giác như giống như là nhiều hơn vậy đó nên mình muốn trải lòng với các bồ vào hôm nay không biết là có ai nghĩ nhiều quá như mình không nữa chứ xem phim chỉ xem miêu rap là đỉnh thật sự mà phim lại không đạt đến đỉnh điểm như mùa 1 là mình cứ vùi ngồi như thế nào đó Vâng thì mình cũng kết thúc cảm nhận của mình ở đây nha Chúc cả nhà một ngày nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng ạ à. Xin tạm biệt nhé